Hello xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trên channel của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Trước khi vào video mới, các bạn hãy ấn cho mình một nút like để mình có thêm động lực nha. Shop caytun.tk shop web bán caytun uy tín chất lượng. Bạn nào tải tôn rồi thì bỏ qua phần này nha. Còn bạn nào chưa tải các bạn hãy truy cập vào web shop gạch ngang caytun.tk. Các bạn đăng ký tài khoản rồi, đăng nhập và lướt xuống bấm vào phần tải tool auto. Sau khi các bạn tải tool xong các bạn vào giải nén file tool vừa tải về nha.